Dưới đây là cách bạn có thể giúp trẻ học cách nhận biết các màu sắc. Bạn có thể yêu cầu trẻ chọn một màu cho ngay Ví dụ, chúng chọn màu đỏ. Sau đó, trong ngày hôm đó, bạn và trẻ có thể chỉ ra những thứ có màu đó, màu mà trẻ đã chọn. Ví dụ, bạn có thể nói, quả cà chua đó có màu đỏ bạn có thể hỏi đứa trẻ con có thấy những thứ gì màu đỏ không và đứa trẻ có thể nói chú chim đó có màu đỏ sau đó bạn có thể nói chiếc xe hơi đó màu đỏ và đứa trẻ có thể nói họ có một cái túi màu đỏ bạn có thể tiếp tục thay phiên nhau tìm những thứ có màu đỏ Lần sau, trẻ con có thể chọn một màu khác. Tập trung vào một màu mỗi ngày, củng cố khả năng nhận biết màu sắc của trẻ.